trong video này Vũ sẽ nói về những cái cách kiếm tiền để chúng giúp chúng ta có thể kiếm được tiền trong game MyDeviBet và đây là video mang tính chất là thông tin nhận định cá nhân đây không phải là một lời khuyên để chúng ta đầu tư vô cái game này nhưng Vũ mong rằng đây là cái góc nhìn của Vũ và Vũ muốn chia sẻ được cái góc nhìn này cho tất cả các anh chị và các bạn biết và Vũ, mình sẽ đi vô trực tiếp cho cái game này Vũ đã đăng nhập vào cái game này rồi Vũ chơi ở trên mạng Binance Smart Chain Ok thì thứ nhất thì sẽ có những cái cách nào để chúng ta có thể kiếm được tiền trong cái game My Bet này cái cách đầu tiên á thì uh, khi mà chúng ta chắc chắn cái game này là game nuôi thú rồi đúng không nào nuôi thú lai tạo thú và cho nó up để trứng ra và giao phối ra và có ra những cái con bet thứ nhất nếu mà nói về cái game này để chúng ta kiếm tiền cái việc đầu tiên trong thời gian sắp tới là sẽ kiếm tiền khi mà chợ market play này và mình và vũ cũng rất là mong chờ và cũng có cũng những của tin chắc rằng cũng có những cái anh em đang chơi game cũng rất là mong chờ cái marketplace này nó sẽ bắt đầu à, phát hành ra bắt đầu mở ra và khi cái chợ marketplace này thì khi mà chúng ta mở ra như vậy á thì chúng ta có thể làm gì ạ mua bán mua bán cho đội thủ ở trên một cái chợ như vậy đó là cách kiếm tiền đầu tiên chúng ta có thể bán được cái gì ạ đến đây cái khi mà marketplace ra rồi thì chúng ta có thể là bán được những con thú do chúng ta là đã nuôi từ trước nè được nào hoặc chúng ta có thể mua được những con thú bà của những người chơi khác về ừ, cái nông trại của chúng ta để chúng ta bắt đầu chơi game được nào đó và khi mà chúng ta đây là cái cách kiếm tiền đầu tiên là chúng ta bán thú được nào đó là cách kiếm tiền đầu tiên nha tất cả anh chị bán thú những thú mà chúng ta đai tạo nè và trong cái uh, Twitter của MyDefiBet tất cả anh chị và các bạn trong Twitter của MyDefiBet á, thì mới thông báo hôm hôm qua hôm qua hôm kia hôm qua hôm nay 22 hôm, hôm ngày 22 là hôm qua đúng rồi ạ thì bắt đầu sắp tới này sẽ có một cái event đánh bot đâu nào và cái, cái, cái event đánh bot này á thì uh, uh, khi mà chúng ta ra event đánh bot này cái phần thưởng của nó lên đến 100.000 debet tính với cái giá hiện tại của debet á được nào mình biết mình có thể giá hiện tại nha nếu mà tính với cái giá hiện tại á, thì 100 ngàn 100 ngàn đồng debate này á, thì sẽ giá của nó sẽ tương đương là bao nhiêu tiền ạ anh chị nào mà muốn coi giá của nó thì chúng ta có thể lên cái trang podcast botcoin này com nè được nào giá của nó đang là 5.7 hôm qua nó tụt về 5 chấm mấy là 5.1 ok 5.7 đi mình cho là 5.7 thì 100 ngàn này thì khoảng là 570 ngàn đô la nhưng thời gian sắp tới thì không biết nó sẽ lên bao nhiêu tiền nhưng mà trước mắt thì mình sẽ được nhận được 100 ngàn đồng token là debate này khi chúng ta đánh quái này đúng không giống như là khi mà chúng ta mở cái này nè chúng ta giống như bê đồ á như thứ nhất á, là chúng ta sẽ đánh quái thời gian sắp tới á, trong cái game này nè được nào thời gian sắp tới sẽ mở ra để chúng ta đi ải vậy đó khi mà khi mà chúng ta vượt qua những cái ải như vậy những cái à, ừ, à như vậy thì chúng ta sẽ được những cái đồng token như vậy những cái đồng token debate ok không nào có thể là như vậy tất cả anh chị bạn và mình sẽ được phần thưởng khi mà chúng ta qua được những cái vực những cái ả như vậy là càng càng nhiều người bây giờ cái tổng giải thưởng như vậy thì bây giờ chúng ta chơi trước thì nhận được lợi thế trước và những nhận được lợi thế trước thì chúng ta chơi thì chúng ta mới nhận được những cái đồng token trước đồng ý không nào đấy đó là cách thứ hai khi mà chúng ta um, đây khi mà chúng ta đi ờ, đánh bot này, đó nào bot file này. và cái ờ, và có một cái thông báo nữa là nó sẽ ra mắt cái việc mà be đồ á khi mà chúng ta be đồ người đánh với người tất cả anh chị đây nè nó gọi trên đây có một cái gọi là nó cũng công bố lúc ông chủ đang một quân đội sự kiện nè gần đây hãy làm cho nó cho mình đây trong giải thưởng là hơn 100.000 bot hơn 100.000 debate đây ở trong đây là trang um, Facebook còn đây là cái trang Facebook mà mình lập ra đúng nào cùng cách tất cả các anh em lập ra để có thể là tạo một cộng đồng chơi game My DeFi Bet này ở Việt Nam ok đó là cái thứ hai nha các anh chị tất cả anh chị có thể là đi ải nè đánh bot nè và khi mà chúng ta ra một chế độ là người đánh với người á ví dụ mình đánh với một cái người khác thì cũng có ra được phần thưởng của chúng ta đúng nào đó là cách kiếm được thứ hai cái thứ nhất là chúng ta bán bet nè là cái thứ hai á là chúng ta có thể là À, đi ải mà chúng ta vượt qua những cái ải như vậy thì nó sẽ được phần thưởng tương đương cái thứ ba nữa là chúng ta có thể là mở cái nông trại nông trại ở đây là gì à? chúng ta có thể lai tạo nè phối giống nè khi mà chúng ta phối giống như vậy á thì chúng ta đây là nè, model nè đây là giống cái đây là những con cái ví dụ mình mình lai tạo những con cái bên này là mình sẽ chọn những con đực đi đâu nào những con giống ví dụ đi khi chúng ta lai tạo như vậy á, thì mình sẽ tạo ra được một cái chứng mới là chúng ta mở được cái chứng này á nó sẽ có những cái đặc thù tính chất như thế nào đó thì chúng ta bạn có thể bán được những con này nếu mà nó là một con ngon một con tốt thì bạn mỗi lần mở một cái chứng như vậy thì mình sẽ mất 5 đồng rebate thì uh, à, 5 đồng rebate này thì giá hiện tại thì 5 nhân cho 6 đi cũng là 30 đô rồi đúng nào trên trên trên lệch 6 đô có lúc lên 8 đô mà tất cả anh chị đấy thì cũng là cũng là hết năm 30 đến 40 đô rồi ok không nào thì khi mà chúng ta mở ra được một con bet ngon á thì chúng ta hãy cân nhắc được là khi mà chúng ta bắt đầu phủ giống nó giao phủ nó thì chúng ta ép nó đẻ bread á, nó thì chúng ta phải phải biết rằng con nào là con ngon và mình à, hãy khi mà những cái con bố mẹ ngon mà đúng nào thì à, chúng ta mới tìm ra được những cái con à, gọi là sao ạ những cái con F1 đời F1 tốt đúng nào gen một tốt đúng nào đấy thì chúng ta phải cân nhắc về cái này đúng nào và chúng ta biết được những con bet nào tốt á, thì chúng ta hãy đầu tư về à, để mà có thể break nó ok và khi chúng ta bán ừ, mở được cái chứng mở một cái chứng mở ra mở được ra một con bet mới thì chúng ta có thể bán được cái đó lấy cái đó có thể bán được ở trên đây họ chúng ta có thể cài level gì đó để chúng ta có thể bán ok không nào đó là cách kiếm tiền thứ hai thứ ba các anh chị và có một cái nữa là khi mà sau này á đây là cũng có một stacking nè stacking này là gì ạ chúng ta có thể bỏ cái đồng debate của chúng ta đang có hiện tại chúng ta bỏ vào đây để có thể là stacking ra một cái token khác hoặc là stacking ra một cái đồng token khác cái này thì à, thời gian tới khi mà mình thông báo chính thức á, thì chúng ta mới biết được nhưng đây có một cái chỗ là stacking nè là chúng ta có thể là bỏ gửi tiết kiệm ngân hàng vậy giống như gửi tiết kiệm ngân hàng vậy mà chúng ta lấy lại từ cái việc gửi tiết kiệm ngân hàng đó có thể là lấy ra được luôn đồng debate chẳng hạn ok được nào đó là cách kiếm tiền thứ bốn như tất cả anh chị của bạn rồi còn cách kiếm tiền nào à có một cách nữa còn một cách nữa là sau này nếu mà đúng theo cái lộ trình của cái mai DeFi này á thì um, nó sẽ tới một thời điểm giống như đâu rồi vũ có đăng về cái lộ trình của họ ở trong cái nhóm ở trong cái nhóm mà ờ, gọi là My DeFi top Việt Nam top 1 là tất cả anh chị bạn Vũ sẽ để đường link phía bên dưới và tất cả anh chị và các bạn khi mà xem video này có thể là vô vào cái group này để chúng ta cùng trao đổi trong này luôn ở trong này Vũ đã đăng lên cái lộ trình của MyDefiBet đây tới một thời điểm á, thì bán đất số lượng giới hạn nè thì chúng ta có thể là app trên điện thoại bán thú phiên bản giới hạn nè có rất nhiều nhưng trước mắt nha anh chị trước mắt thì chúng ta sẽ biết được là chúng ta có thể là mua được những cái mảnh đất đậu nào mua được những cái mảnh đất ở trên đây ok đậu nào mua mảnh đất và chúng ta có thể mua bán đất ở trên này mua bán những cái mảnh đất á quỹ hiếm á đậu nào chúng ta có thể mua bán đất để chúng ta làm những cái công cụ để mà xây chuồng xây trại hoặc là làm nông trại vân vân chúng ta mua đất để chúng ta trồng trọt chẳng hạn ok được không nào đó là cách kiếm tiền thứ năm rồi đúng không nào còn gì nữa không ta à, và cái game này á nó có thể là đây là một cái dạng game blockchain nên á chúng ta khi mà chúng ta vô twitter của um, của my DeFi này cả anh chị bạn thì chúng ta sẽ thấy được là có thể được rằng là chúng ta có thể là um, có thể là chúng ta có thể kết hợp với một cái game khác nữa tức là game Fara đúng nào và cái game Fara này á thì à, đã A AMA với lại đây nè cái game Faraland nè thì chúng ta có thể là um, sẽ sắp tới họ sẽ mượn cái con bé của chúng ta để chúng ta về đó là đi đánh quái đánh lên nào và cái game Fara này đã gọi là game blockchain mà tất cả những gì thì nó sẽ có thể có những cái mạng lưới có thể kết hợp được với nhau thế nào nên là cái tiềm năng về cái game này cũng khá là ok được nào và trong những cái video trước vụ đã cũng đã giới thiệu và cũng có coi như là cũng đã giới thiệu cho tất cả anh chị sơ lược về cái game trải nghiệm game và chúng ta sẽ làm gì trong thời gian sắp tới thì cái uh, vũ tin rằng thì mình chơi trước thì mình lấy lợi thế trước thôi còn ví dụ mà à, thời gian nó ra như thế nào thì mình còn không biết à, còn nghe thông báo của nó thôi nhưng mà thật sự là sắp tới á, nếu mà game này đang phát triển rất là lớn đang phát triển rất là mạnh thì vũ nghĩ rằng á, đây là một cái game đáng để chúng ta chơi như nào và Vũ cũng đang trải nghiệm mà ok đâu nào và Vũ mình sẽ có một cái gọi là một cái ờ, cái quỹ mà để chúng ta có thể đầu tư vào cái game này một cái quỹ nhất định thôi đừng có bỏ cái này là tùy vào cá nhân của mỗi người thôi nhưng mà Vũ nghĩ rằng đây cũng là một game để chúng ta đầu tư thôi đồng ý nào và đầu tư thì phải có lúc lúc lúc này lúc kia nhưng Vũ nghĩ là mình có thể đi trước đoán được cái xu hướng và chúng ta chơi được cái những cái mà chúng ta thấy được rằng có tiềm năng thì Vũ nghĩ là mình sẽ là người win trong cái cuộc chơi này đấy thời gian sắp tới là sẽ có những cái cách kiếm tiền như vậy và những cái con bet này à, thì vũ cũng nói đi nói lại rồi trong những video trước thì mình phải biết được con bet nào tốt và con bet nào chưa được con bet nào chúng ta đáng để chúng ta để nâng cấp và thời gian sắp tới tất cả anh chị và các bạn vì mình chưa biết khi mà nó ra được cái uh, chính thức ra được những cái cái uh, đúng theo cái quy trình đúng theo cái lộ trình của họ khi là bắt đầu phát hành nhà nhà phát hành game á bắt đầu ra những cái ả như vậy á thì mình mới biết được rằng cái con nào mới là cái con phù hợp với cái team của mình cũng nghĩ rằng đây là một cái team và cái team này giống như là liên quân huyền thoại đấy ạ chơi liên quân á thì cũng là cũng có 5 năm năm cái con bé như vậy ở trong một cái đội sẽ có những cái tính năng khác nhau của một con bé mỗi con bé như vậy sẽ có những cái giá trị khác nhau của họ nha có nhiều con bé nó mang tính gọi là có tính pháp thuật nè con có đam nè con mang thiên về không chế con thiên về tăng một con á, thì có những sức mạnh tiềm ẩn có những con á, thì nó dạng là để mà nó đào vàng cho mình và có những con á, có thuộc dạng là nó chỉ chiến đấu vào ban đêm có những ban đêm thì nó mạnh có những con á, thì chiến đấu vào ban ngày thì nó mạnh hơn những con chiến đấu ban đêm nên là tùy vào đội hình của chúng ta sắp xếp và tùy vào cái nhà phát hành game sắp tới như thế nào thì chúng ta mới biết được rằng là à, con nào mới là con để chúng ta có thể là à, tiến hóa lên vũ thì vũ chưa vội tiến hóa vũ để khi nào đối với bản thân vũ vũ đang đợi đợi chờ rằng là mong đợi rằng cái game này nó phát triển như thế nào nữa và để chúng ta tới một cái rau map tiếp theo á cái lộ trình tiếp theo của họ thì mình biết được là mình nên nâng cấp con nào tiến hóa con nào của mình thì thời gian hiện tại mình vụ chỉ tập trung là tích trữ những cái thức ăn này thôi đậu nào tích trữ tiếng ăn tích trữ vàng tích trữ những cái đồng bạc này để mà khi mà chúng ta chơi á chúng ta phải có những cái đồng bạc này để nuôi à, nuôi trồng những cái cái cái dạng à, lương thực như vậy đó nào và có những cái lương thực như vậy thì chúng ta mới nâng cấp bé được ok đấy là vũ đã nói qua những cách đối với hiện tại đối với khi tới đối với thời điểm hiện tại mà vũ biết đây là cái tính cá nhân của vũ nha và vũ biết vũ đưa thông tin cho tất cả anh chị đấy đó là những cách chúng ta có thể kiếm tiền được trong cái game này ở trong tương lai sắp tới ok video này á vũ chỉ nói sơ lược về năm cái cách kiếm tiền như vậy và anh chị nào á, mà khi mà xem video này thấy hay á, hãy cho vũ một like một subscribe kênh youtube của vũ nha để ủng hộ kênh youtube của vũ và mình có và, và mình có một cái cộng đồng là MyDefi Best Việt Nam top 1 Việt Nam ở, ở đây đúng nào thì tất cả anh chị cùng vũ sẽ để đường link phía bên dưới anh chị khi mà xem video này có thể là nhấp vào đường link đăng ký vào link vũ là người phê duyệt cho tất cả anh chị vào nha ok và cộng đồng này cùng nhau phát triển cùng nhau đưa ra những cái thông tin cập nhật hàng ngày cho tất cả anh chị các bạn hiểu rõ hơn về cái game này và anh chị nào mới mới chơi á mà khi mà mới xem video vũ lần đầu á thì có thể vào group này đây là toàn bộ những cái bộ video đã làm trong trong trong vòng những cái ngày qua bộ đã làm và Vũ chia sẻ lên tất cả cho tất cả những chị anh chị mới và và các bạn cùng xem được nào và mong rằng những cái kiến thức những cái mà bộ ừ, tổng hợp ra ở đây là mình tổng hợp Vũ Vũ chỉ là người đi tổng hợp kiến thức lại ở nhiều cái uh, social khác nhau thôi và Vũ tổng hợp lại là một cái video để có thể là cho anh chị một cái cách nhìn khác một cái nhìn khái quát hơn về cái game My Defy Bet này ok video đến là kết thúc rồi rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả những chị vào những video tiếp theo nha xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị chị